Hello, hello, hello, xin chào tất cả quý vị các bạn Sau một loạt các video tôi chia sẻ trong thời gian vừa qua Thì hôm nay bạn có thể bắt đáy một cách dễ dàng Và tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách kế hoạch để chúng ta triển khai kế hoạch bắt đáy trong thời gian tới Và những chiến lược này sẽ giúp bạn có thể tìm kiếm những cổ phiếu dẫn đầu Tìm kiếm những cổ phiếu thành công trong quá trình giao dịch ạ Vậy hôm nay chúng ta có 3 bước để chúng ta bắt đầu lên tàu để chúng ta mua cổ phiếu một cách đơn giản, một cách dễ dàng ở ờ, trong những cái bí quyết tuyệt vời nhất mà tôi đã chia sẻ trong thời gian vừa qua. Vậy bước đầu tiên là gì ạ? Bước đầu tiên đó là chúng ta cần phải nghiên cứu về đồ thị giá hay chúng ta gọi là cần phải quan sát biểu đồ kỹ thuật xem là thực tại cổ phiếu nó đang ở đâu thực tại thị trường chung chúng ta đang ở đâu để chúng ta nắm rõ được và khi mà chúng ta nắm rõ được nó là xu hướng đang tăng hay xu hướng đang giảm xu hướng đang tích lũy hay là chuẩn bị đảo chiều tăng giá hay là chuẩn bị đảo chiều giảm giá đó là những cái kế hoạch mà chúng ta cần phải đưa ra khi mà chúng ta quan sát cái biểu đồ kỹ thuật ở đây các bạn sẽ thấy rằng là khi mà các bạn quan sát biểu đồ kỹ thuật của chỉ số VN30 đây ạ thì các bạn sẽ thấy rằng là à, với chỉ số VN30 của chúng ta đã có gì ạ có 3 phiên hồi phục và những cái phiên hồi phục này chúng ta biết rằng là với những đợt điều chỉnh thời gian vừa qua thì giá có thể giảm đáng kể cho chúng ta biết rằng cái sự bán tháo của các nhà đầu tư cá nhân đã giảm rất là nhiều và đặc biệt là nếu bạn quan sát giữa hai cái đáy gần đây nhất đó là khi mà bạn thấy rằng là những cái giảm trước mắt ở cách đây khoảng độ trên một tuần thì các bạn thấy là giảm với biên độ rất lớn tuy nhiên thì sau khoảng 3 phiên gần đây thì chúng ta thấy là thị trường bắt đầu có sự hồi phục đó là cái phân tích kỹ thuật đầu tiên chúng ta đã nhìn thấy rằng là đây là những tín hiệu cực kỳ tích cực và chúng ta biết rằng là với những cái kế hoạch mà chúng ta giao dịch đó là dựa vào phiên bùng nổ theo đà thì ở đây chúng ta sẽ Ờ, chuyển sang kế hoạch tuần sau khi mà chúng ta có những cái gì à, tiêu chí rồi thì chúng ta bắt đầu mua bạn chỉ quan tâm đến với cái biểu đồ kỹ thuật này nó đang cho chúng ta thấy là hồi phục và trước mắt nó đang có một cái vùng gọi chúng ta gọi là vùng kháng cự nhỏ ở phía trước và thường thì nó sẽ có gì à, những cái tín hiệu chúng ta gọi là tín hiệu kiểm tra lại trước khi tăng giá à, tuy nhiên thì bạn có thể mua trước hay không ạ à? tuyệt đối là chúng ta không mua trước hơn chúng ta không thể đoán thị trường có thể tăng ngay hay là giảm ngay trong thời gian tới mà chúng ta chỉ biết là hiện tại những cái biểu đồ phân tích kỹ thuật ở trong ngắn hạn nhé chúng ta nhớ là trong ngắn hạn thì đang có tín hiệu tích cực nhưng tuy nhiên thời điểm này thì chúng ta không thể khẳng định là nó tích cực hay là tiêu cực bởi vì nó vẫn đang ở trạng thái cân bằng đây là một xu hướng giảm rất mạnh trong thời gian vừa qua và chỉ có hồi phục trong 3 phiên gần đây nhất và chúng ta tiếp tục kiên nhẫn đợi phiên bùng nổ theo đà đó là chúng ta thấy là à, các biểu đồ kỹ thuật của cổ phiếu hoặc là thị trường chung thì chúng ta thấy là đang rất tích cực ở đây chúng ta cũng thấy tương tự như vậy với cái việc mà giảm ở biên độ trước thì chúng ta đã giảm sàn đúng không theo VSA thì chúng ta đã giảm sàn biên độ lớn thì thường là rất là tiêu cực à, tuy nhiên thì sau một thời gian à, cổ phiếu chúng ta đã có một cái nhịp giảm tiếp theo nhưng khối lượng đã có gì ạ? sự giảm đi đáng kể so với đáy sau đó và trong vết A chúng ta biết rằng là nếu mà khối lượng giảm đi đáng kể thì điều đó nó cho chúng ta thấy rằng là uh, nhà đầu tư đã bị bán ra rất nhiều ở giai đoạn trước và thời điểm này họ đã có một xu hướng là không bán ra nữa và đang có khả năng tức là cái sự hoảng loạn của họ đã giảm đi rất nhiều thì đây chính là một trong tín hiệu đầu tiên chúng ta thấy là tích cực đúng không ạ tín hiệu thứ hai chúng ta đã thấy tích cực là sau khi mà chúng ta biết rằng là không có sự hoảng loạn đây thì thị trường đã có những cái phiên chúng ta gọi là một cái phiên rung lắc và những cái phiên rung lắc khối lượng khá lớn nhưng giá thì không giảm chứng tỏ là đã có một cái lượng cầu tham gia tương đối lớn ở trong cái giai đoạn à, vừa qua đặc biệt là chúng ta gọi là phiên thứ nhất ở đây ạ và sau những phiên thứ nhất thì chúng ta thấy là thị trường tiếp tục hồi sinh vào hai phiên tiếp theo với khối lượng thì không phải quá cao nhưng về cơ bản là giá tương đối tích cực. Và ở đây chúng ta biết rằng là thị trường đang trong một cái xu hướng tăng ngắn hạn nhưng ở đây chúng ta cần phải kiên nhẫn tại vì yếu tố kiên nhẫn là yếu tố cực kỳ quan trọng trong bất cứ giao dịch đầu tư chứng khoán nào bởi vì tất cả mọi thứ chúng ta cần phải có những cái điều kiện và ở đây muốn điều điều kiện như nào thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào một cái kế hoạch hoàn chỉnh vậy kế hoạch đó là gì ạ chúng ta cần phải biết rằng là nếu mà chúng ta phân tích biểu đồ kỹ thuật xong thì không phải là chúng ta mua ngay và bản thân là chúng ta phải lên kế hoạch bởi vì chúng ta biết là thị trường có thể lên ngày mai ngày kia mà nếu chúng ta không có kế hoạch thì rõ ràng chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội trong quá trình đầu tư của chúng ta đúng không ạ Vậy kế hoạch của chúng ta là gì ạ? Bởi vì các bạn đã biết rằng là trong thời gian vừa qua tôi đã chia sẻ cho bạn rất kỹ về phiên bùng nổ theo đà. Vậy nếu thị trường chúng ta đang phiên thứ ba đúng không ạ? Và nếu trong trường hợp mà trong thời gian tới nếu mà phiên này thứ hai mà phiên bùng nổ theo đà thì chúng ta có mua đúng không ạ? Chắc chắn là chúng ta mua được đúng không ạ? Và phiên bùng nổ theo đà chúng ta phải kiên nhẫn đợi nếu mà nó phải tăng thị trường chung phải tăng ít nhất là 1,5% trở lên với giá cao hơn giá hôm trước đó. Các bạn nhớ nhá, với giá cao hơn giá trước đó. Còn nếu thị trường mà chưa tăng, chưa bứt phá thì chúng ta lại tiếp tục kiên nhẫn, tiếp tục kiên nhẫn. Kế hoạch của chúng ta chỉ mua khi bùng nổ theo đà. Bạn nhớ nhá, chỉ mua khi cùng bùng nổ theo đà và chỉ mua những cổ phiếu dẫn dắt. Vậy bùng nổ theo đà là những cái phiên từ thứ tư đến phiên thứ 9 trở lên chẳng hạn đây là chúng ta gọi là phiên thứ ba có thể phiên thứ tư ngày thứ hai thị trường tiếp tục có thể là rung lắc hoặc là quá trình test lại ở trên cái uh, giai đoạn uh, một vài phiên ở trong giai đoạn này trước khi có thể uh, xuất hiện xung một thôi đà nhưng ở đây các bạn biết rằng là có rất nhiều trường hợp khi mà test xong cổ phiếu tiếp tục giảm do một cái thông tin uh, tiêu cực nào đó nên chính vì vậy chúng ta tuyệt đối không mua khi mà chưa có bùng nổ nào và tiếp tục kiên nhẫn kiên nhẫn và ở trong đoạn này thì chúng ta phải biết rằng là thời gian là rất là gần nên chính vì vậy thì chúng ta không được sao lãng ở những phiên sắp tới bởi vì khi mà xảy ra phiên mua nổ giá đà bạn lỡ cơ hội thì những phiên sau thực sự bạn mua sẽ rất rủi ro nên chúng ta thấy là chỉ có một cái phiên duy nhất đúng không ạ đấy là kế hoạch chúng ta chỉ có phiên duy nhất phiên bùn nổ giá đà là chúng ta có thể mua được thì trong cái vn 30 này chúng ta đã có gì ạ phiên thứ ba rồi vn index của chúng ta cũng tương tự như vậy chúng ta đã có phiên thứ ba rồi đã có gì ạ có những cái phiên mà giảm chúng ta gọi là hai đáy á, giảm xuống cái đáy thứ thứ hai khối lượng thấp rồi nó đang tính chất là tích cực chúng ta nhớ đây này khi mà cổ phiếu mà tạo ra cái đáy thứ hai này, nó phải thấp hơn đáy thứ nhất thì nó mang tính chất là tích cực các bạn nhớ nhá nó là tích cực bởi vì nó đã rũ bỏ rất nhiều nhà đầu tư ở phía trước này, này họ bị thu lỗ ra rồi có rất nhiều người khi mà người ta không hiểu không hiểu về mô hình hai đáy á tại vì ở trên thị trường á nghe rất nhiều người nói là mô hình hai đáy phải đáy sau phải cao hơn đáy trước nhưng đó là sai lầm lớn các bạn nhớ nhá họ không hiểu về bản chất của thị trường và nếu những ai mà học VSA thì các bạn thấy là điều này nó nó cực kỳ là dễ hiểu bởi vì khi mà nó rũ đáy thứ hai này những ai đã bị mua bị thu lỗ ở đây thì họ hoảng loạn họ bán nốt ra rồi nên khối lượng nó càng thấp thì nó lại càng là tích cực đấy các bạn hiểu rõ chưa nó càng tích cực nên các bạn nhớ là trong chỉ trong một hai phiên tới nếu trong trường hợp mà có bùng nổ cho ra thì chúng ta mua ngay mua ngay tức khắc và chúng ta trước khi mua chúng ta cần phải xem là chúng phải lên kế hoạch xem là tất cả những cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi có những cổ phiếu nào mà chúng ta thấy là bùng nổ theo đà được không ạ chúng ta phải mua những cổ phiếu bùng nổ theo đà chẳng như Vietcombank nếu mà cổ phiếu Vietcombank bắt đầu tăng khoảng độ hai ba phần trăm cộng với là kéo cả cái thị trường chung đi lên thì chúng ta cần phải bắt đầu lao vào chúng ta mua và chúng ta nhớ là cái khung thời gian mua lúc nào là tốt nhất nó thường là từ khoảng 9 rưỡi đến 10 rưỡi là lúc đó chúng ta biết rằng là khối lượng của Vietcombank ở đây nó khoảng độ 1,7 triệu đúng không ạ 1,7 triệu thì nếu mà cái phiên mùng trong đài thường khối lượng nó phải cao hơn cái khối lượng 1,7 triệu này thường nó phải như vậy và lúc đó chúng ta sẽ tính khung thời gian từ bao nhiêu từ 9 rưỡi đến 10 rưỡi nếu mà khối lượng của nó đã khớp được khoảng độ uh, ờ, 8 đến 900 rồi thì đó là tuyệt vời bởi vì khung thời gian từ uh, 9, 9 rưỡi 10 giờ đúng không đến chiều nữa thì chắc chắn khả năng nó sẽ khớp được khoảng một triệu nữa thì lúc đó chúng ta tính là cái khối lượng của nó sẽ đạt các bạn nhớ là nó phải đi kèm với khối lượng còn nếu mà giá mà lên mà khối lượng mà nó không tăng tương ứng á, thì nó sẽ bị gãy các bạn nhớ nha nó bị gãy và các bạn sẽ thấy là rất nhiều các cổ phiếu như BIDB cũng tương tự như vậy nó cũng đã có quá trình test tạo ra hai đáy thậm chí là ba đáy nhưng đáy sau này các bạn thấy không ạ những đáy sau này đặc biệt là chúng ta so sánh hai cái đáy gần nhất của nó thì đáy sau khối lượng đã thấp đi đáng kể đúng không khối lượng đã thấp đi đáng kể và đó là điều kiện tuyệt vời đúng không và khi mà khối lượng thấp đi đáng kể nó cho chúng ta biết là cái sự hoảng loạn cái sự bán ra đã giảm đi khá nhiều nên khi mà cơ hội của bốn phiên bùng nổ theo đà thì đó là lúc mà chúng ta cần phải tiến công và chúng ta mua ngay tức khắc không phải là chúng ta lại suy nghĩ là đợi những cổ phiếu mà nó rẻ đợi những cổ phiếu nào chưa lên thì nó mua bởi vì những cổ phiếu uh, mạnh nhất là những cổ phiếu mà nó sẽ tăng rất là nhanh như vũ bão và nếu chúng ta còn chần chừ là chúng ta sẽ bị thua lỗ và các bạn biết rằng nếu trong trường hợp cổ phiếu này nó có thể test đấy test và sau đó nó có thể tạo ra những phiên bứt phá thì lúc này chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là chỉ mua những cổ phiếu dẫn dắt thị trường chỉ mua những cổ phiếu mà khi thị trường chung gọi có phiên bùng nổ theo đà và đấy là cái bí quyết mà chúng ta cần phải mua và tiếp theo trong kế hoạch chúng ta thì các bạn biết rằng là ờ, chúng ta phải mua bao nhiêu cổ phiếu ạ một số các bạn cần mua nhiều cổ phiếu nhưng thực tế nếu các bạn mua nhiều cổ phiếu thì rủi ro của bạn rất là cao bạn chỉ có thể mua một có thể các bạn mua một cổ phiếu SI bởi vì cổ phiếu SI cũng là một trong những cổ phiếu mà khá mạnh trong thời gian vừa qua và nó có thể test lại trong một hai phiên tới trước khi mà đi xa hơn bởi phía trước là nó cũng là vùng cản khá mạnh các bạn nhớ nhá phía trước là vùng cản khá mạnh và SSI cũng là một cổ phiếu mà đang khá tích cực trong cái à, giai đoạn vừa qua khi mà thị trường chung chúng ta có sự hồi phục thì SI cũng tạo ra hai phiên trần và chúng ta thấy là SI cũng là một trong những cổ phiếu chứng khoán mà có thể là tác động và gần như là chỉ hướng cho cái xu hướng của tiếng Trung trong giai đoạn tới bởi vì ngành chứng khoán là ngành rất là chúng ta gọi là rất là nhạy cảm với cái, à, xu hướng của thị trường và khi bạn đầu tư thì tôi nói với bạn là các bạn nên là đầu tư cùng lắm là ba cổ phiếu thôi đa phần là chúng ta chỉ lựa chọn hai cổ phiếu cùng lắm là ba cổ phiếu bởi vì nếu chúng ta đầu tư quá gian trải á thì thực ra là chúng ta quản lý là rất là thấp à, thực tế là đầu tư thì chúng ta lựa chọn số lượng ít cổ phiếu thì nó tạo ra lợi nhuận càng nhanh và nếu chúng ta đầu tư vào những cổ phiếu chúng ta gọi là dẫn dắt thị trường á thì chúng ta biết rằng là à, đó nó là những cổ phiếu mang lại chúng ta nhiều nhận nhiều lợi nhuận nhất à, thay vì chúng ta lại thích cổ phiếu như là chúng ta thích cổ phiếu gì ạ à, Vinamilk hoặc là cổ phiếu là um, Hòa Phát những cái cổ phiếu đó thực sự là nó vẫn đang tích cực nhưng không phải là chúng ta sẽ mua nó nếu mà gì ạ à? nếu mà nó không phải là cổ phiếu dẫn dắt à, Vietcombank chúng ta cũng không mua nó nếu không cổ phiếu dẫn dắt chúng ta sẽ mua cổ phiếu dẫn dắt cổ phiếu đó là cổ phiếu chạy đầu tiên kéo cái VN Index đi lên kéo VN30 đi lên đó là lúc mà chúng ta mua bạn hiểu chưa đấy là cái tiếp theo chúng ta phải có kế hoạch đó là mua bao nhiêu cổ phiếu chứ không phải là chúng ta lại vào chúng ta mua quá nhiều mua quá nhiều và lúc đó chúng ta sẽ bị thua lỗ khi mà thị trường chung giảm mạnh và chúng ta sẽ làm sao chúng ta không bán ra được và thứ hai là chúng ta mua quá nhiều thì những cái cổ phiếu dẫn dắt nó chạy đầu tiên rồi mà các bạn lại mua những cổ phiếu nhỏ nữa ờ, ở phía sau nữa thì những cổ phiếu đó thực tế là nó sẽ không chạy được và thậm chí bị thua lỗ nên ở đây các bạn nhớ chưa chỉ mua những cổ phiếu dẫn đầu và mua tối đa là ba cổ phiếu đa cổ phiếu bởi vì phần lớn tôi biết rằng các bạn đa phần là nhóm tư cá nhân các bạn không thể là có hàng trăm tỷ được các bạn nhiều lắm chắc là năm sáu tỷ đúng không 10 tỷ rất là nhiều còn không thông thường là khoảng 1 tỷ đến 2 tỷ nên mua ba cổ phiếu đó là mức độ an toàn và tiếp theo là các bạn cần phải trong kế hoạch chúng ta cần phải giải ngân bao nhiêu phần trăm thông thường trong giai đoạn này vì đây là sóng hồi nên các bạn cần phải là cần phải là giải ngân chỉ bao nhiêu phần trăm ạ chỉ khoảng độ 20 đến 50 phần trăm là nhiều và lúc này chúng ta nhớ là chúng ta không giải ngân uh, margin ạ uh, ờ, 20 đến 50% đó là tiền mặt nhá, tiền mặt các bạn nhớ nhá. Chúng ta không giải ngân thêm bởi vì lúc này là lúc mà đây là sóng hồi, tất cả đây nó sóng hồi đó ạ. Tại vì thị trường sau sóng hồi này nó sẽ có những đợt tích lũy và có những điều chỉnh nữa nên nếu có xảy ra thì các bạn chỉ đầu tư một lượng như vậy không ạ? bạn hiểu hết chưa ạ nếu các bạn hiểu thấy được được cái điều này tuyệt vời thì hãy comment ạ hãy comment ở phần dưới là tuyệt vời đi ạ bởi vì những cái chia sẻ này tôi biết rằng là trên thị trường không ai chia sẻ cả đa phần mọi người chỉ là khuyến nghị các bạn mua mua chỗ nọ mua chỗ kia nhưng bạn phải biết rằng là nếu khuyến nghị các bạn các bạn tổng hợp lại những video như vậy tổng lại xem là kết quả khuyến nghị nó như nào ở đây tôi muốn nói các bạn là các bạn chỉ mua những cổ phiếu dẫn đầu và Đấy là cái lý do mà các bạn cần phải kiên nhẫn đợi những cổ phiếu dẫn đầu, đợi phiên bùng nổ theo đà và chỉ cơ cấu làm sao ba cổ phiếu là nhiều ba cổ phiếu là nhiều thôi ạ có rất nhiều người tham mua rất nhiều cổ phiếu nhưng uh, thực tế là có những cổ phiếu bị thua lỗ và dẫn đến NAV của bạn sẽ làm sao không thể tăng được và khi các bạn mua thì các bạn sẽ thấy rằng là mua những cổ phiếu dẫn đầu an toàn sẽ là cao nhất và tỷ lệ thành công của bạn cũng là cao nhất và lợi nhuận của bạn cũng là lên nhanh nhất đó là chúng ta gọi là gì ạ đó là chúng ta phải lên kế hoạch tại vì đấy là cái phần cực kỳ quan trọng nếu chúng ta không lên kế hoạch và chúng ta không có cái kế hoạch để chúng ta mua cái thời điểm đầu tiên thời điểm mua thứ hai là chúng ta chỉ mua cổ phiếu dẫn đầu đúng không chỉ mua cổ phiếu dẫn đầu chỉ mua cổ phiếu khi bùng nổ ra đà thứ ba là gì ạ thứ ba là à, chỉ mua nhiều lắm là ba cổ phiếu và thứ tư đó là gì ạ chúng ta chỉ mua là gì ạ từ 20 đến 50 phần trăm NAV của chúng ta là à, thôi bởi vì ở đây các bạn nên nhớ là những ai mà có số vốn lớn đó, là xử những ai mà đầu tư khoảng độ 2 3 tỷ thì chúng ta nên mua khoảng độ 2 3%. Còn những người mà có thể 1 200 thì chúng ta có thể mua khoảng độ bao nhiêu Bởi mua khoảng độ 50%, tức là cái số vốn của chúng ta không nhiều lắm thì chúng ta có thể tăng cái quy mô lên không sao cả. Đấy là cái cách thức mà chúng ta mua uh, khi mà chúng ta lên kế hoạch. Và tiếp theo là phần cuối cùng đúng không? Phần cuối cùng. Vậy khi mà các bạn mua xong thì các bạn cần phải có cái điều gì ạ thực tế khi mà các bạn mua thì các bạn cần phải phòng thủ ngay ạ các bạn cần phải phòng thủ ngay đó là các bạn đưa ra cái gì ạ cái tiêu chí để các bạn cắt lót ạ nếu các bạn tiêu chí là lợi nhuận lợi nhuận trên rủi ro là 31 tức là bình thường là mỗi cổ phiếu mà nó mua đúng điểm thì nó tăng khoảng 20% đa phần như vậy trừ các siêu cổ phiếu trừ những cổ phiếu dẫn đầu hay trừ những cổ phiếu chúng ta là những cái cổ phiếu chúng ta là tăng trưởng thì có thể chúng ta sẽ để 3 đến 6 tháng hoặc nhiều hơn. Nhưng ở giai đoạn này thì các cổ phiếu của chúng ta sẽ dao động trong khoảng độ 15 đến 25%, có thể có những cổ phiếu nhiều hơn nhưng chúng ta có thể biết rằng là lợi nhuận khoảng độ 20%. Nên chính vì vậy thì tỷ lệ cắt lót và tỷ lệ lợi nhuận chúng ta chia làm 3 một, tức là nếu chúng ta có lợi nhuận 30 20% thì chúng ta chia ra thì chúng ta thấy là lợi cái cắt lót chúng ta khoảng độ 6 7% đó là uh, cái tỷ lệ là rất tuyệt vời nên khi mà chúng ta đã mua rồi thì thay vì đó chúng ta phải có kế hoạch ngay là cắt lót ở vị trí nào và chúng ta cũng có kế hoạch ngay là chốt lời ở cái trong cái khoảng và bao nhiêu khoảng độ 15 16 phần trăm chúng nó bán dần ra và đến trên khoảng độ 20 25 phần trăm chúng bán ra thì trung bình chúng ta là khoảng bao nhiêu khoảng độ 20 phần trăm có rất nhiều bạn hỏi là nếu ta sử dụng các đường trung bình động như là MACD, RSI hoặc là một số các chỉ báo khác để bán ra có được hay không ạ? Thực ra các bạn có thể chỉ báo sử dụng chỉ báo đấy cũng được nhưng tuy nhiên thì rủi ro của bạn sẽ là rất lớn bởi vì có những lúc mà khi thị trường chung nó giảm á, do cái thời điểm này là cái thời điểm nó khá nhạy cảm nên vấn đề là chúng ta nên bán dần ra vấn đề bán ra Soros nhà đầu tư huyền thoại họ cũng làm như vậy O'Neil nhà đầu tư huyền thoại họ cũng làm như vậy và chúng ta có thể sử dụng những cái cái cách bán như vậy thì nó làm cho cái gì à, tâm trí của chúng ta sẽ là rất là bình an và chúng ta thấy là không bị hoảng loạn bởi vì mỗi một lần chúng ta bán ra thì chúng ta đã giảm đi số lượng cổ phiếu chúng ta rồi và chúng ta sẽ có cơ hội để mua những cái cổ phiếu tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo và quan trọng nhất là nếu mà có lãi thì chúng ta đã được gì ạ một khoảng lợi nhuận khi mà rất lâu rồi chúng ta đã không có lợi nhuận và thứ hai là nếu trong trường hợp xấu nhất mà chúng ta bị giảm thì chúng ta cũng phải cần phải cắt ngay để chúng ta giữ cho một nhịp tiếp theo ở đây chúng ta biết rằng là trong những cái phiên bùng nổ thế đà thì phần lớn phần lớn khoảng độ 85% đến 90% là thành công nhưng có rất nhiều trường hợp 10% nó vẫn bị thất bại quan trọng là nếu bạn mua được cổ phiếu dẫn đầu thì khả năng rủi ro của bạn sẽ rất là thấp các bạn nhớ nhé khả năng rủi ro của bạn sẽ là thấp còn nếu bạn mua cổ phiếu bét bảng thì có khả năng bạn sẽ bị thua lỗ rất nhiều nên ở đây tôi muốn nói các bạn là việc mà các bạn gì ạ à, sau khi các bạn có kế hoạch và các bạn đưa về cái tỷ lệ rủi ro cũng như là chốt lời thì các bạn phải cần mua cổ phiếu dẫn đầu tại vì có nhiều cổ phiếu mà nó không phải cổ phiếu dẫn đầu thì thậm chí là thị trường có bùng nổ theo đà nó cũng không lên nó cũng không lên và lúc lúc đó thì các bạn sẽ thấy rằng các bạn sẽ gặp rất nhiều cái rủi ro nên ở đây tôi muốn nói các bạn là thị trường đang ở rất gần đáy rồi nên chúng ta kiên nhẫn kiên nhẫn lên kế hoạch đúng không ạ đầu tiên là chúng ta cần phải phân tích biểu đồ giá thì trong quá trình phân tích biểu đồ giá kỹ thuật thì tôi đã cho các bạn thấy rằng thị trường đã chuẩn bị bước vào những phiên bùng nổ theo đà nếu mà trong phiên tới những phiên tới mà nó có những phiên gọi là bùng nổ theo đà với cái gì ạ cái tỷ cái cái ờ, giá của nó tăng khoảng 1,5 đến 2% trở lên thì nó là tuyệt vời và à, với khối lượng tăng nữa thì lúc đó thì thực sự nó là một cái cơ hội rất tuyệt vời của chúng ta và một lần nữa thì à, tôi muốn à, gửi đến các bạn đó là chúng ta hãy gì à, ạ kiên nhẫn bình tĩnh tự tin để chúng ta bước vào một chu kỳ mới một sóng hồi đó một sóng hồi trong thời gian tới nếu mà thị trường bước vào phiên bùng nổ theo đà và chỉ mua cổ phiếu dẫn đầu và nếu các bạn thấy là video này thực sự là có ích với các bạn thì hãy chia sẻ cho nhiều người khác được biết và hãy comment những cái gì bạn mong muốn để tôi chia sẻ nhiều hơn những cái gì bạn mà cảm thấy rằng là cần chia sẻ rất nhiều kiến thức mà các bạn cần muốn chia sẻ thì các bạn comment ở đây để tôi có những video tương tự như vậy tôi sẽ chia sẻ với các bạn một lần nữa thì ờ, các bạn hãy đăng ký kênh nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ở dưới bởi vì ngày mai đúng cái giờ này tôi lại tiếp tục phát và đó là những cái video rất tuyệt vời và giúp các bạn cải thiện được cái uh, đầu tư của mình đặc biệt là các bạn có thể có những cái cơ hội tuyệt vời khi mà các bạn đang tham gia thị trường à, xin cảm ơn rất nhiều